Welcome to Úc Ngố Channel Quạt quạt quạt <laughs> Hôm nay mình sẽ đến với một SCP mà nó thảo mài như ốc luôn Và nó thì gọi là có tính sáng tạo cực kỳ cao ừ, Nó luôn luôn cố tỏ ra là một SCP thân thiện, thiện lành và tốt bụng Nhưng mà ốc xin gọi nó là bác học điên nha <laughs> Hôm nay chúng ta sẽ đến với SCP-1048 SCP-1048 với hình dạng là một chú gấu bông khá là cute mà các bạn có thể mua ở ngoài tiệm nó chỉ là giống con gấu bông ngoài tiệm thôi nha chứ các bạn không thể mua SCP-1048 đâu điều khác lạ giữa SCP-1048 và những con gấu bông bình thường á là nó có thể di chuyển và nó có thể thể hiện cảm xúc bằng cử chỉ chân tay hay là kiểu mà gật đầu lắc đầu hay là xoay đầu hay là múa quạt à, hơi quên nó không biết múa quạt đâu tại múa quạt là uh, cái điệu nhảy ờ, quốc dân Việt Nam rồi nha nha nhưng mà khoan à, ốc đi ra ngoài lề một tí nói về con gấu ờ, mà kiểu mà à, biết nói mà bợ bợ như ốc á thì ốc lại nhớ đến một con gấu có tên là Ted nó cũng là bộ phim luôn phim là Ted 1, Ted 2 đó anh em nào chưa xem thì anh em thử xem đi xem xong là cười ỉa à, đây là một số chích đoạn mình chích ra mình mong không bị bản quyền đây chú gấu dễ thương đang uh, cắn bù anh em đừng đọc ngược lại nó hơi kỳ kỳ và cái này là cái uh, uh, What the fuck gì vậy Ôi thôi thôi thôi thôi thôi Chúng ta quay trở lại với SCP thôi <laughs> Có chết tôi không á SCP-1048 Là một chú gấu luôn luôn quán quýt Nó kiểu mà tỏ ra đáng yêu với những người quản thúc của nó Nên lúc đầu nó được phân loại là Eculit Mà phân loại Eculit là gì? Eculit là một SCP uh, ờ, có nhận thức riêng của nó và có suy nghĩ riêng của nó và được đánh giá là khó quản thúc thôi nó cũng thường khiêu vũ tại chỗ để làm màu và kiểu mà nó vẽ dài ba bức tranh á mà bức tranh nó vẽ thì như những cái đứa trẻ thôi chứ không phải nó vẽ giống như là những họa sĩ đâu nó đem cái bức tranh này đem tặng cho những ờ, nhân viên ở trong đó nhân viên rất là thích cho nên là luôn luôn thả nó đi vòng vòng vòng vòng ở trong khu vực 24. Ở trong khu vực quản Thúc, tất cả mọi người đều thấy thoải mái với cách cư xử của SCP-1048, kể cả các nhân viên cấp D á, khi tiếp xúc với nó cũng cảm thấy rất là thoải mái vì nó luôn luôn đáp trả bằng cảm xúc tích cực. Tổ chức á, thì sẽ hỏi nó, nó trả lời là có hoặc không bằng cách là gật đầu hoặc là lắc đầu. Ồ sao bé không lắc, lắc, lắc, lắc. Anh em thấy cái chuông trên đầu mình của Teo. Nhưng mà có hai việc, có thể là nó không muốn trả lời hoặc là nó không biết trả lời như thế nào đó chính là bản chất của nó là gì hoặc là nguồn gốc của nó từ đâu đó hai câu đó thì mỗi lần hỏi tới là nó giống như một cái máy tính ở thập niên 80 90 loading kiểu mà tè rồi đó nó đơ luôn rồi đó mọi người đảm bảo các bạn đã bị mắc lừa với sự dễ thương và cái sự nhiệt tình của SCP 1048 ở trên rồi đúng không đó anh em nhìn thấy ở trên đó nó không có hại không có gì cả nhưng các bạn sai rồi tất cả những việc ở trên đó nó chỉ là lấy liệt niềm tin của những người quản thúc đó thôi chứng tỏ nó không nguy hiểm trong vòng 7 tháng đó sau khi á nó được thoải mái hơn nữa thì bắt đầu nó thực hiện kế hoạch từ đây vì nó được tự do đi ở trong ờ, khu vực 24 này nó thích làm gì nó làm và nó đã tích tụ những cái nguyên liệu nó cần thiết để nó tạo ra những đứa con của nó ở đây tại sao ông gọi là những đứa con vì giống như tác phẩm của mình thì mình có thể gọi là những đứa con tinh thần của mình hay là gì đó cũng được mà đúng không Đấy, và theo tài liệu ghi nhận, nó đã tạo ra ba đứa tổ chức đã ghi nhận uh, theo cái tên như thế này. SCP-1048A, rồi tới 1048B, 1048C. Đấy, những sinh vật này á thì cực kỳ sâu xa, kiểu mà rất là thích bạo lực, thích ăn đấm nhiều hơn ăn cơm. Đấy, và xin các bạn đừng tua cái phần phân loại của mình giúp nha. Và kể từ đây, SCP-1048 được phân loại thành cây tờ rất khó quản thúc chứ không phải là rất nguy hiểm anh em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tới tài liệu uh, những cái sinh vật mà SCP ờ, này tạo ra coi nó kinh dị như thế nào. Đầu tiên, SCP-1048A là một con gấu được tạo bằng những cái lỗ tai của con người. What? Nhưng mà tổ chức không hề biết nó đã lấy những cái lỗ tai này từ đâu và từ ai. 1048A được phát hiện vào cái khoảng thời gian mà những cái nhân viên đi tuần ở khu vực 24 thì thấy 1048A được SCP-1048 dẫn đi dạo. Anh em nghe đúng nghĩa cha con không? Đó, cái kiểu như là SCP-1048 đang dắt đứa con của mình đi tham quan khu vực Quảng Thúc. Sau khi thấy cái sự việc như thế này, đội an ninh bắt đầu ngăn chặn cái vụ việc. Khi mà bao quanh 1048A, à, nó bắt đầu tạo ra một cái âm thanh ở cường độ cao, có bán kính là 10m. Âm thanh này nó tạo ra một hiệu ứng rất là đáng sợ. Những người mà trong bán kính 5m đổ lại thì cơ thể của họ trên khắp cơ thể luôn nha bắt đầu mọc ra những cái tay người và cái tay người càng ngày càng to lên chỉ khoảng sau 20 giây thôi toàn bộ cái cơ thể người đó bị bao phủ bởi những cái lỗ tai nó sẽ khiến các mục tiêu bị chết ngạt vì những cái lỗ tai đó cũng có thể mọc trong phổi và mọc trong những cái nội tạng quan trọng của cơ thể sau vụ việc này á đã có rất nhiều nạn nhân chết dưới tay 1048A cũng như là toàn bộ đội an ninh cũng đã thiệt mạng khi tiến sĩ Cover đến hiện trường thì SCP-1048 cùng đứa con của mình đã trốn đi khỏi hiện trường tiếp theo là đứa con thứ hai SCP-1048B 1048B á, thì mang tính chất kinh dị hơn. Các nhân viên đã thấy nó tại phòng ăn ở khu vực 24. Nó y chang với là SCP-1048 luôn. Nhưng mà nó lần này nó đi lẻ loi một mình. Và cái cách di chuyển của nó rất là kỳ lạ. Nó đi hơi khập khiển. Và nhìn vô nó thì anh em sẽ thấy những cái lằn lằn lằn lằn gì ở trong cơ thể nó giống như là có một cái gì đó ở trong cơ thể nó giống con Jun hay là cái ký sinh gì đó. Khi mà nó đang di chuyển tới giữa phòng ăn, nó bắt đầu dừng lại và bung cái phần bụng của nó ra. Một cánh tay trẻ sơ sinh bắt đầu thò ra và ngoe ngoải. Cái lúc này, một nhà nghiên cứu nữ á, hét lên khi mà thấy SCP-1048B và phản ứng lại với tiếng hét. 1048B cũng bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ, nhưng mà cái tần số ờ, kiểu mà âm thanh á, nó lại cao hơn và nghe nó đáng sợ hơn rất là nhiều. Sau vài giây, SCP-1048B lao đến nhà nghiên cứu nữ này mà trong khi lao nó vẫn vừa khóc thét nha mọi người làm cô ta bị thương nghiêm trọng phần nội tạng. Cái vụ hỗn độn này đã được giải quyết bởi một đội an ninh. Sau đó 3 tiếng thì một tiến sĩ nữ đã được phát hiện là chết trong khi ngủ. Cô ta trước lúc chết là cô ta có mang thai được 8 tháng rồi nhưng mà đứa con lại biến mất tiêu thì mọi người cứ thử suy luận đi. Tới đó mọi người cũng đã hiểu rồi đó. Cái đứa bé nó ở đâu? Chắc chắn là đã do SCP-1048 lấy đi và làm ra 1048B. Đấy, anh em thấy thật sự cái này mang tính chất kinh dị nhất trong ờ, những SCP luôn. Mỗi người á có một cái mức đánh giá kinh dị khác nhau. Còn ốc á cảm thấy cái việc kinh dị nhất đó là sát hại phụ nữ đang mang thai và lấy luôn cả đứa bé. Đấy, cho nên là ốc đánh giá SCP này kinh dị nhất. Đối với ốc thôi nhá, tiến sĩ Cover cũng sang trắng sau cái vụ việc này. Và trong lúc á, đang viết báo cáo về SCP-1048B thì bất ngờ SCP-1048C xuất hiện trước mặt tiến sĩ. Nó được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại và có lẽ là những cái kim loại này đã cũ rồi cho nên nó rỉ sét rất là nhiều nơi. 1048C á, ngay lập tức chạy trốn khi mà tiến sĩ Carver nhìn thấy nó. Và kể từ đó cũng không thấy nó một lần nào nữa. Có lẽ là nó đang lẩn trốn trong khu vực 24 với mục đích riêng của nó, hoặc là nó đã ra khỏi tổ chức rồi. Và văn chi tiết về quản thúc á, là lúc đầu được đánh giá là Eculis khó quản thúc và có suy nghĩ riêng của nó và cho đến khi mà những cái vụ việc đó xảy ra thì được đánh giá là là cây tờ rất khó quản thúc cái vị trí chính xác hiện tại của SCP-1048 á vẫn chưa được xác định có thể là nó đang ở trong khu vực 24 này thôi tổ chức á, đặt ra lệnh nếu thấy nó ở đâu thì có thể triệt hạ nó ngay lập tức tại chỗ đó và mọi con cáo bông đều bị cấm trong khu vực 24 để tránh sự nhầm lẫn giữa con gấu bông và đối tượng để ờ, đảm bảo có rất là nhiều bạn hiện tại vẫn còn nhầm là cây tờ là rất nguy hiểm nhưng thực chất cây tờ chỉ là khó bản thúc thôi cuối cùng ốc xin tự đánh giá mức độ nguy hiểm của scb này đó chính là eki nó có thể ảnh hưởng tới mức độ gọi là hành một hành tinh anh em tin không thật sự rất là khó đúng không vì sao mà ốc nói như vậy vì nó sử dụng những cái nguyên liệu sẵn có tại khu vực đó để tạo ra những cái con mà thực sự là quá mạnh ví dụ đi nó chỉ lấy một đứa bé hay là những cái lỗ tai người thôi mà nó thể làm ra được như vậy nếu mà nó có trong tay những cái nguyên liệu như là bơm hạt nhân bơm nhiệt hạch đó thì anh em thử tưởng tượng đi cái sức công phá của nó sẽ tăng gấp trăm gấp lạc ngàn lần thì cái chuyện nó phá hủy hành tinh là một chuyện bình thường và toàn bộ nội dung về scp này á chỉ có bao nhiêu đó thôi ở phần đánh giá nguy hiểm là do ốc suy luận ra thì các bạn ờ, thích cái gì thì anh em có thể comment lại cho mình biết đừng quên để lại một like một subscribe cho kênh của ốc sắp tới ốc sẽ chạy cái kênh có tên là nặng đắt cùng OC và làm cái nhân vật bên kênh đó giống như là uh, ờ, SCP hay là Gibraltar, cả Card rồi uh, Siren Head này nọ đấy rồi nhưng mà cái đó thì nó cần phải có kỹ thuật và tay nghề kiểu mà gọi là nặng đất cũng phải cần cái gì đó để làm cho nó chi tiết đúng không nên là ốc bắt đầu luyện tập và nên là thời gian hổm giờ rất là ít ra clip cũng vì lý do như vậy vậy thôi tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ